Thank you. con phố đã lên đàn mà lên đàn phải xuống phố xuống phố để dây ngố chứ không cây đầu bởi hợp số vì công việc hàng ngày chấp chứa quá nhiều toàn nhẫn là vết ố nên vì thế tao dù có khô tẩy rửa đi hết những điều thống khổ và tao sống không có lỗ sống luôn đúng chỗ thằng binh boy nó đã gọi điện nó bảo là tối nay có show và tao hỏi nó đang ôm mô nó nói là tao ở casino ai giỡn hay dân chơi mày đang giỡn hay đang bơi làm nơi có mấy con gợi rủ tao đi chơi Vì đêm nay tao muốn buông lơi có mấy anh em cùng đi xong hơi Ai cũng nói binh boy hình chim là bất gì 95% là sai tụi anh đẹp trai là đúng thiệt Nào nào mình cùng lại đây về pha Về cho nó hết thấy được vòng ta cây bon quăng ta cây bon quăng ta cây bon ta cũng chơi vòng tròn này hôm mi ơi đừng lo vì hôm nay là thứ hai ngồi xuống lại đây mà chiêu nào bốn người ra đốt là đốt là đốt là bốn người ra con ghẻ mày nó dám lên tin thì tao sẽ cú đầu cuộc chơi này chẳng có mấy khi được xương đâu để mày thì chẳng thế nào mà giống tao thế nên cứ việc hút chẳng cần phải đúng sai chắc sẽ không ngày mai ta còn ngồi với nhau Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai Này hôm mi ơi quan tâm thì phi ngồi kia làm chi mày hút đi Nào nào mình cùng có đủ Đắp phan thiết không thiếu cái gì Chỉ biết đêm nay là thiếu ngủ Anh xin tự giới thiệu Nickname của em là Yuri Đùi đùi áo hở sexy Đó chính là em Cái xì tay đó cũng chính là em Và những cô em thích ăn cà lem Để anh dẫn em đi thâu đêm Rồi sau chút nữa mình đi ăn kem dạ, dạ. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai dạ. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai Này hôm mi ơi quan tâm thì phi ngồi kia làm chi mình muốn đi Nào nào mình cùng ngoài đây về pha về cho nó hết thấy đường về nhà Nào nào mình cùng lại đây la la Chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon Quăng ta cây bon ta cùng chơi vòng tròn Quăng ta cây bon cái bông bông ta cái bông bông ta cái bông bông ta cái bông bông ta cái bông ta cùng chơi vòng vòng